Xin chào các bạn đang theo dõi kênh à, video của xe điện motor điện à, Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cái à, bộ động cơ 12V 600W bộ điều khiển bộ cánh chân vịt và một cái khớp các đăng Bộ này thì để cho khách hàng sử dụng làm chân vịt đẩy thuyền con à, động cơ này nó rất là khỏe à, ló thì tuy là động cơ chổi than thôi à, tuy nhiên thì động cơ chổi than này tốc độ nó chỉ à, à, hơn 2.000 vòng trên phút à, cho nên là cái à, à, độ bền của nó à, ít khi các bạn phải thay chổi than không giống cái dòng à, à, những cái dòng như kiểu là động cơ à, à, máy mài thì thường thường là tốc độ quay của nó 10.000 vòng trên phút thì các bạn dùng 3 à, 4 tháng nếu mà dùng nhiều thì 3 4 tháng mà ít dùng thì năm là nó sẽ mòn chuỗi than. Còn những cái dòng động cơ này thì à, nó ít khi à, tốc độ nó chậm cho nên là các bạn cứ yên tâm là dùng à, nó độ bền nó cũng cao và lâu phải thay chuỗi than. Thứ hai nữa là cái ưu điểm của dòng à, có chuỗi than thì nó rất là khỏe đấy ở đây thì điều khiển thì sử dụng nút vặn này các bạn có thể à, thay bằng tay ga thì các bạn à, điều khiển chân ga cũng được ở đây thì à, một combo như vậy động cơ điều khiển chân vịt và khớp các đăng đấy. chân vịt này là cánh 16 14 16 thì đấy mình quên là nó khoảng đấy đấy cái lỗ này là lỗ 14 ờ, cái à, nút này là khớp này là khớp 10 à, thì à, bên các bạn làm thì một số nơi làm là sẽ dùng cái chuyển động bằng cái thanh inox phi 8 Đấy, thì các bạn mua cái loại inox phi 8 ấy, các bạn nối với đây đây là khớp 8 đây là khớp 10 các bạn mài cái đầu này đi à, để mài cái đầu này tròn thì các bạn bật cho động cơ quay rồi các bạn mài thì nó sẽ tròn thôi Đấy, tròn 10 các bạn bắt vào trong ở trên cái này nó có cái chốt này các bạn chốt nó vào là được còn trên này thì nó là cái ren M14 các bạn có thể à, mua con bu lông M14 xong các bạn khoan lỗ à, phi 8 vào để các bạn hàn nó lại thì à, cũng có thể bắt vào đây là vừa luôn Đấy. À, thì một bộ nó như thế và cách thức làm thì nó như vậy à, những cái bạc ấy thì các bạn đóng ống 21 bạn là thích đóng ống 27 cho nó cứng thì tùy các bạn đóng ống 21 xong các bạn à, à, cắt một ít gỗ rồi đóng vào đấy rồi khoan cái lỗ phi 8 phi 7 ở đấy xong các bạn đóng vào đấy thôi dùng bạc gỗ cũng được ở trong cái bạc gỗ thì mình đổ nhớt vào thì à, cho nó bền thì nó cũng dễ làm thôi không không không có gì khó cả thì cái bộ này mình chưa làm sẵn thì chi tiết đặt hàng các bạn liên hệ cái số điện thoại à, trên màn hình đó mình là Nam ở Thái Bình Thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mà khi có video mới đăng lên. Đây cái động cơ này rất là chất lượng. Dòng 12V 600W. Thì cái điều khiển của nó thì nó có loại 12V 1000 và 12V 500 thì ờ, như mình ờ, cảm thấy thì con 12v 500 này nó cũng chịu được cho nên mình dùng con này các bạn cứ dùng con này được cứ yên tâm sử dụng thôi hoặc là các bạn không dùng à, điều khiển thì các bạn đấu thẳng động cơ vào nhưng mà tốc độ thì nó rất là nhanh mình khuyên các bạn nên sử dụng qua điều khiển Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video